nhẹ rơi chịu những nỗi buồn yêu ai để khóc nước mắt hay dòng yêu ai để khóc chịu những tổn thương để mỗi khi mưa rơi trong lòng đừng cố liêu em trao tình yêu vội vàng đến vậy rồi cách xa mới chút cái bát thêm xa lạ anh không hận em cùng chẳng trách em chỉ tiếc thương với chút thất vọng về chẳng nghĩ xưa nghẹn ngao đêm tối cho đi chẳng nhận lại đánh đôi được chi xa à, nhau